ok hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách mod skin à, là là skin nguyên quân luôn ha mọi người mọi người vào shop và like và để cho mình ae e và cách ra mà chiến đây cái avatar đầu tiên anh em cứ cài đặt rồi mở lên ở đây là mình cài đặt rồi nên mình ấn vào mở đây nha là bây giờ là bây giờ là đợi cho nó một trăm phần trăm rồi nên ấn vào chiếc Hitman rồi anh em muốn mod skin nào thì cứ việc mod skin đó thôi anh em cứ xem clip kỹ là anh em sẽ rõ mọi người mà thấy ha thì subscribe kênh bên dưới kênh giúp mình để kênh mình được phát triển nè anh em thích mod cái skin nào đó thì anh em cứ comment bên dưới để mình làm comment bên dưới